chào tất cả anh em chơi ông vụ nhé thì ngày hôm nay tôi ờ, chia sẻ cho anh em một cái ờ, đồ chơi đồ chơi công vụ mà nó có hiệu quả lên tới 100% cho anh em thì cái bông vụ này nó chơi bằng cái chống cảm ứng nhé anh em nhé thì cái ờ, cái chống cảm ứng tôi đã đưa vào trong cái mặt nhất của cái bộ của cái hột uh, hột công vụ này Đấy. em thấy chưa? vụ khá là đẹp nhé đó Đấy, tôi đã làm ở trong mặt nhất của nó thì khi khi mà tôi bung con à, vụ này lên thì anh em cứ theo cái bảng này anh em đánh này Đấy, chuẩn trăm phần trăm luôn nhé dung thì anh em đánh một một bốn năm không dung thì anh em đánh hai ba sáu đây là cái cách đánh mà nó hiệu quả nhất nó mang lại cho anh em rất là hiệu quả tuy nó ăn được một phần thôi nhưng mà nó nó có thể à, giúp cho anh em chiến thắng 100% Đấy, ở bất kỳ sân chơi nào nếu anh em có cái bộ đồ chơi này nhé thế thì cái bộ đồ chơi này thì anh em à, đến anh em có thể anh em làm cái cũng, cũng được Đấy, anh em làm tay con thì anh em có thể đưa được hột vào Đấy, đưa được hột vào thì anh em chơi anh em ở ngoài em có thể là đánh được rất là chuẩn chuẩn đến trăm phần trăm đấy thì bây giờ tôi bảo tôi sẽ test cho anh em đấy thì nói luôn với anh em là cái bộ cái bộ chống cảm ứng đưa vào trong cái uh, con bông vụ này thì là cốt của anh em nhé cái cốt này anh em vẫn rút ra bình thường nhé đấy. cốt vẫn rút bình thường đấy. không liên quan gì đến cái cốt này cả cái chốt này cả nhá đấy anh em rút ra bình thường có rất là nhiều anh em gọi điện và hỏi là cái ờ, đồ không tang anh em có rút được chốt không thì nói thẳng với anh em luôn là đồ không tang của bung vụ anh em có rút chốt thoải mái nhé thì anh em nào mà uh, muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này cái bộ đồ chơi ờ, bung vụ bộ bung vụ cảm ứng mà anh em đánh anh em có thể chuẩn tới 100% Đấy, thì chuẩn tới 100% như nào thì anh em theo dõi cùng với tôi nhé bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy cái năm bảy cái ván để tôi để anh em xem xem nó hiệu quả như nào lên tới 100% như nào đây thì trước tiên tôi vào tôi sẽ bật cái máy này lên bật cái máy này lên này đó bật cái máy này lên khi nào mà máy này rung nhá khi nào mà máy này rung thì là anh em sẽ đánh là 145 còn không dung anh em đánh 236 nhé Đấy, ok anh em theo dõi cùng với tôi nhé cầm cái máy để cảm nhận Đấy, máy rung này rung thì anh em đánh gì rung đánh 145 chuẩn trăm phần trăm cho anh em đó đúng không đó mình bị mất 3 phần nhưng mình ăn lại bốn phần đấy là cái cái cái công vụ người ta chơi người ta cái cách uh, tính tổng người ta như vậy đấy. anh em đánh một mặt thì anh em có thể làm được nhân 4 nhé đó không dùng này không dùng không dùng gì anh em đánh gì không dùng đánh hai và sáu đấy có hai đúng không tiếp tục cho anh em phá nữa này đảm bảo với anh em luôn là chuẩn trăm phần trăm vẫn không dung này hai ba sáu con ba này ui chết chết chết lại lại, lại anh em đấy vẫn à dung rồi đấy thì à, cái chén này anh em đánh cái gì đánh 145 Đấy. cắm ở nhà đánh 145 này. đó cực kỳ chuẩn xác cho anh em nhé Đấy thì anh em nào mà muốn uh, sở hữu cái uh, bộ uh, cảm ứng uh, công vụ này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì uh, anh em cứ lý cơ sở tôi còn à, rất là nhiều những cái đồ chơi muốn chia sẻ cho anh em Đấy. ngoài đồ chơi bông vụ thì anh em có thể là nghiên cứu những đồ chơi tài xỉu bầu cua bài game Đấy. rất là nhiều những cái đồ chơi khác nữa Đấy. thì à, anh em nào theo dõi cái video này thì anh em muốn sở hữu anh em cứ liên hệ Đấy. đây là cái bộ đây là cái cách chơi bung à, vụ mà nó mới nhất 2021 để dành cho anh em nhé